chẳng ơi số kiếp nhân sinh chỉ là cõi tạm chẳng gian dù anh bao tôi ai sang giàu ai gian khó mai xa kiếp con người về với cát bụi mơ thì cũng đều đổi tay trắng đời là phù du ta sống hôm nay đâu biết về ngày mai muôn tin chuyện thế sự nơi